đây chỉ là một cái khu vực ăn uống của nhà hàng thôi nha cả nhà chưa có hết chỗ này là sushi đây là quầy thịt có thịt vịt thịt bò cái này chắc là sụn chiên nhưng mà bên này người ta không ăn sụn đâu người ta ăn cái đó là gà chiên đó cả nhà và đây là cá haring cá trích của Hà Lan đó cả nhà món này rất là ngon và béo còn đây là các loại salad Linh thấy cái nhà hàng này rộng quá rộng Linh cũng đi nhiều nhà hàng ở Hà Lan rồi Nhưng mà Linh thấy nhà hàng này rộng lắm đây là cái món đặc trưng của Hà Lan mùa vào mùa đông món này má chồng Linh làm rất là ngon và Linh ờ, thấy uh, uh, gọi là ngạc nhiên khi họ có ở cái nhà hàng này đây là những cái quầy chiên đồ ăn chiên có heo quầy đây là quầy đồ sống mà mình có thể tự chọn xong rồi đó, sau đó thì mình sẽ đưa qua cho người à, đầu bếp họ chế biến cho mình thì họ có những cái à, gọi là cái cái nước sốt đặc biệt của họ đó là rau cải bên đây có nhiều loại rau cải nhà hàng này rộng á cả nhà nhìn cái chén ớt này là linh mê Việt Nam Anh giấy Seker, Seker, yeah Ulan von gì here? Tinja Tinja, look em back here of uh, bar uh Var back here, ừ, here đó Here, ở lên Oh, ờ, look Bên dưới here, lớp, Bên dưới này là làm look Ja, ik ook. Ik woon hier. Ik ben de laatste punt Engels. Ja. Man hat het nicht erklärt, wie immer. Nee, ik maak đây là cái dĩa mà linh tự chọn mỗi thứ một ít thôi ở đây là có con con này không biết tiếng việt kêu là con gì bên linh là kêu mốt lạnh á con này là cá trích nè nha cả nhà đây là một loại cá hung khói tôm thịt heo quay thịt vịt cái này là cái miếng ờ, cái gì nè gà hồi nãy nè nhỏ xíu rồi lên lấy một chút tôi lên ăn thử thôi ừ. còn đây là nấm sushi có cơm quá nhiều đây là cái không gian chính của họ nhìn rất là rộng còn đây là cái quầy à, nước có đủ loại các loại à, nước ngọt nè có cà phê cho mình chọn nữa hồi nãy linh thấy quầy cơm mà linh chưa có ờ, quay cho mọi người xem cái này là cái cải này là cải trắng mà nó hơi đắng đắng đó các bạn nha dạ. quấn với lại cái gì nè bê cái cái cái cái thịt ba rọi đó thịt không khói á đây là đậu với là thịt hun khói thật Peking đắc, Vịt Bắc Kinh Trứng chiên Cái món này là đầu hũ phò mai còn đây á, là món tôm mỗi một phần như vậy là ba con tôm họ làm họ nướng cho mình luôn tại chỗ và các cò mai kế bên là có mấy miếng tôm nướng <laughs> và trái lê ông xã anh bỏ vô cho linh đó mọi người thấy linh toàn ăn đồ biển không à thích ăn đồ biển tại vì ở nhà cũng ít được ăn đồ biển lắm <laughs> nhà linh nó không ai thích ăn đồ biển hết có mình linh ăn à cho nên nó đang phản biện lại đó cả nhà đây là quầy trắng miệng có trái ờ, đào trái vải à, dưa và thơm và ở đây thì có một cái ờ, chỗ để mình nhúng uh, ờ, sô cô la đó cả nhà để linh quay thêm coi còn cái gì nữa nha quá trời loại bánh luôn nhưng mà nói thật với cả nhà nha chưa bao giờ mà linh vào mấy cái chỗ này ăn bánh hoặc là mấy cái chỗ khác linh cũng đâu có ăn bánh đâu tại vì linh đâu có thích lắm đâu mấy cái này cũng là bánh khác nữa nhưng mà linh không cần lắm chỗ đó là có một cái uh, nhúng cái xô chocolate trắng và một cái chocolate bình thường đây là cái món ờ, rau củ xào với lại ờ, đồ biển và những cái sốt thật là cay của họ linh chưa ăn thử nha tự nhiên con linh nó bỏ đâu cái xúc xích này ra ghê quá dạ. linh thử nha cả nhà ừ. ừ. họ làm vừa miệng rất là ngon và cay nữa đặc biệt cay thì ngon lắm Mm. Súp tomat. Súp tomat. Ngon. Súp tomat. Súp cái gì cái gì. ở đây á, họ để cái um, sushi uh, trên cái dây chuyền giống như mấy cái nhà hàng sushi dây chuyền ở Việt Nam mà Linh từng đi ăn ở cái nhà hàng khác á, thì họ chỉ ờ, làm sushi và để trên cái bàn à, giống như bên này thôi chứ không phải để trên cái dây chuyền như vậy ở đây à, nhìn có vẻ giống như cái cái cái, cái um, à, làm cho mình bắt mắt hơn á cả nhà bên đây là cái panacook nhưng mà cái bánh bánh bánh bánh gì là ta bánh kép đó nhưng mà khi mà lên gia đình lên tới hôm nay là rất là trễ rồi cho nên đồ ăn hết và ở đây họ đã làm xong rồi cho nên không có quay cận cảnh cái, cảnh người ta làm pano cook ở đây cho cả nhà ăn rồi cho cả nhà xem sorry và linh cũng ờ, thắc mắc luôn nha người Hà Lan ăn pano cook quá trời luôn mà tới nhà hàng này lại cũng ăn pano cook ăn mấy cái này là no bụng rồi làm sao mà ăn được cái khác được cả nhà hả còn đây là cái phòng mà ngồi mình ăn nè họ trang trí những cái đồ gỗ của cái đồ giả cổ à, của Hà Lan có ờ, những đôi giày gỗ nè rồi um, ờ, viên bây giờ mình lại đi ra mình ăn tiếp nha cả nhà mọi người đi ăn buffet á mọi người có ăn nhiều không chứ thật ra linh ăn rất là nhiều á linh ăn đến 4 dĩa luôn á cả nhà à, mỗi mỗi dĩa nhìn ít ít như vậy thôi nhưng mà linh ăn linh thấy rất là no dù ở nhà linh cho một ít thôi ở đây có mấy cái thức uống mà trẻ em nó rất là thích Linh chưa bao giờ uống cái loại này Sorry mọi người Bị ít gì rồi Cứ mùa lạnh này là bị cảm lạnh hoài Đây thì là cái tủ kẹo cho mấy đứa con nít nè Nó lại đây nó quay quay mấy cái này Thì ở đây họ cũng quay mấy cái này thì trả tiền đó còn có ăn Còn ờ, sô cô la nhúng không? Nha. không bây giờ thì có vẻ bắt vẻ hơn rồi mình tiếp con linh nó đang lấy với cái trái cây để nó ăn ở đây thì đa số là trái cây đóng hộp thôi nhưng mà linh thích tại vì nó cũng dễ ăn á mọi người đang ăn cái um, chocolate Linh ờ, nói con Linh nó ăn đi để cho mình quay phim nhưng mà nó không thích ăn nó ăn đồ ngọt bây giờ cũng nhiều rồi cho nên nó không ở đây thì có nhiều loại kem nha cả nhà linh thì chưa bao giờ linh ăn hết đó, tại vì ờ, ở đây cái, cái, cái, cái món nào này cũng ờ, vậy hết phải là nó món rất là nhiều kem để cho con nít bên đây chọn là màu trắng lựa chọn và linh thấy ở đây thì nhiều loại kem hơn là các nhìn nó mượt cửa hàng hả cái đây là tủ kem ở đây họ có nhiều loại kem phong phú chứ bây giờ đây là món tráng miệng của linh nha hai ba loại thôi à, <laughs> đây cũng không ăn, phải là cái món linh ờ, thích <laughs> mấy kem mấy chị là ba gì mà rồi chỉ thích ăn no lắm rồi cả nhà đấy của linh thôi cái này màu vàng vàng nhưng mà linh nghĩ là chôm chôm của mình đó cả nhà phải không ta nhìn thấy rất là giống chôm chôm luôn á đây là trái vải và đây là đào hộp dù biết rằng là đồ hộp nhưng mà linh Cẩn thận nè, cái này không phải apricot Apricot nè Nè, đây sợi trái chim chôm Trái chim chôm của mình Nó đó là trái mơ Đúng rồi Đây là bánh macaron và một cái loại bánh gì đó Speckcook Linh chưa bao giờ ăn, Linh nghĩ là giống như cái bánh ờ, bánh gì biết không cả nhà Trời ơi, nó bá <laughs> Bánh, ờ, bánh, ờ, bánh bánh bông lan á mà có từng lớp từng lớp đó cả nhà đây là đồ tráng miệng còn mà linh nghĩ là bên mình mà ăn buffet á tráng miệng sẽ là bánh ờ, cái gì xương xa xương sáo bột lọc hoặc là chè rồi hết cả nhà ha mấy món đó linh thích ăn linh sẽ ăn còn mấy món này thì linh không thích ăn lắm cho nên linh ờ, quay phim cá ké con linh ăn cho mọi người xem thôi ở chỗ này bây giờ uh, đi về rồi mọi người ờ, dọn dẹp đi về rồi linh cũng chuẩn bị đi về nhưng mà thấy uh, trống cho nên uh, linh uh, đi vòng vòng để uh, quay phim cái phòng này cho mọi người xem linh thấy họ trang trí dù là hoa giả lá giả nhưng mà họ trang trí rất là gọi là uh, lịch sự và khoáng đảm à, hy vọng lần sau khi linh đến cái chỗ này linh ngồi á linh đến chỗ này linh ăn thì tụi linh sẽ à, ngồi ở chỗ này tại vì linh nói là à, tụi linh đến trễ quá cả nhà cho nên không còn chỗ ngồi nữa à, ở đây họ trang trí hình phật nữa cả nhà à, đúng cái kiểu trang trí phía à, à, phương đông á thì à, lại là trung quốc nữa thì à, chắc chắn là sẽ có hình phật ở đây á, nhìn rộng ghê á, ngồi ăn thì có có lẽ là vui hơn hy vọng là lần sau tụi linh đừng có quyết định quá trễ để à, tới chỗ này Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh à, Linh chia sẻ một ít về cuộc sống hàng ngày và những cái cảnh quan mà Linh đã từng đi qua mong cả nhà hãy tiếp tục ủng hộ theo dõi kênh của Linh đó nhé à, và à, càng ngày Linh sẽ cố gắng làm clip hay hơn để phục vụ cho khán giả của mình cảm ơn cả nhà thật là nhiều chúc cả nhà một năm mới thật à, an khang thịnh vượng um, nhà nhà no ấm đủ đầy và luôn vui vẻ hạnh phúc nhiều sức khỏe nhé bye bye cả nhà hẹn gặp lại năm sau